Xin chào mọi người, hôm nay Lộc giới thiệu đến cho mọi người ba phiên bản của xe Passat tại Việt Nam. Thứ nhất Passat GB, thứ hai Passat Lumotion Comfort, thứ ba Passat Lumotion 2. Và ba phiên bản này có những đặc điểm gì khác biệt nhau, có những tính năng như thế nào. Lộc sẽ chia sẻ với mọi người trong video này để mọi người có những quyết định chọn lựa phù hợp cho việc mua một chiếc xe cho gia đình của mình hầu như bên ngoài của Passat ba phiên bản Passat là đều giống như nhau động cơ của Passat GB là động cơ 1.8 TSI và sản sinh ra công suất là 177 mã lực, mô men xoắn là 253 Newton động cơ của JB thì chưa có công nghệ Blue như là Passat Comfort và Passat Blue 2 Passat JB thì có mâm là 18 in, Màn hình JB nhỏ khoảng tầm 4.5 inch Điều hòa của Passat JB là điều hòa cơ có những cái nút xoay vặn ở đây chỉnh gió hộp số 7 cấp và có tính năng tắt mở um, cân bằng điện tử ở đây Động cơ của Blue Motion Comfort 1.8 TSI cũng 177 mã lực và mô men xoắn cực đại là 253 Newton có một điểm đặc biệt trong động cơ Blue Motion Comfort là đã có công nghệ Blue Motion nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ờ, khí thải ra môi trường nó gọi là công nghệ xanh mâm xe của Passat Blue Motion Comfort là mâm 16 Màn hình Passat Lumotion Comfort là màn hình 8.5 inch kết nối được với Bluetooth và cảm ứng. Tuy nhiên, màn hình vẫn chưa tích hợp được camera lùi ẩn sau logo. Điều hòa của Passat Lumotion Comfort là điều hòa cơ và cách chỉnh là chỉnh những cái núm xoay qua như thế này. Hộp số thì chúng ta vẫn biết là hộp số 7 cấp DSG. Ở đây có Auto Start Up Engine là ngắt động cơ tạm dừng. Động cơ của Passat Lumotion 2 1.8 turbo 177 mã lực và mô men xoắn là 253 Nm/m. Động cơ của Passat Lumotion 2 thì đã được nâng cấp lên với công nghệ Lumotion tiết kiệm nhiên liệu và giảm thải, giảm thiểu khí thải ra môi trường. Mâm của Passat Lumotion 2 là mâm 18 in về vỏ xe vỏ Continental có một lớp keo tự vá nằm bên trong thắng có công nghệ tái tạo năng lượng Passat Low 2 có màn hình 8.5 inch cảm ứng và đặc biệt có camera lùi tích hợp ẩn sau logo. Điều hòa của Passat Lumotion 2 là điều hòa tự động ba vùng độc lập điều hòa ba vùng độc lập phía sau độc lập và điều chỉnh nhiệt độ điều chỉnh gió một đặc tính khá hay ở phần điều hòa là có hệ thống làm sạch không khí bên trong màn hình lớn, đường nét tinh tế nhờ cách thiết kế thẻ SD và CD được giấu trong hộp găng tay. Lumotion Comfort và Lumotion 2 thì có ổ USB và ổ cắm all-in ở trong hộp tùy tay. Passat Lumotion 2 tùy chiếc xe sẽ có cảm biến áp suất lốp trên từng bánh xe